ngày xưa thầy còn nhỏ khoảng chừng à, 10 tuổi thầy ở trong chùa này ừ, ở trong cái chùa đây nè thì ở đây rất nhiều là thầy bùa chứ không phải là riêng của ông tăng thầy đang có rất nhiều thầy bùa thì ở trước chùa nó có một cái hòn sơn hòn sơn giả nghĩa là người ta cũng ghét đá lên người ta làm cái núi nhỏ vậy đó thì à, cái ông thầy bùa đó ông nói ông yếm bùa hiện bây giờ ở trên con hoàng sơn đó nó phóng nó phát lửa ra mà thầy lúc nhỏ thầy chẳng hề thầy thầy sợ thầy nói nếu mà ở trên con hoàng sơn đó có lửa thầy sẽ ra thầy hút lửa để thầy đem vô thì ông nói đi ra hút lửa là sẽ bị chết thầy nói chết thầy cũng ra thầy hốt mà đúng thầy ra đó thì có một cái một cái đốm lửa có đống lửa đó là chẳng qua là một cái con dời con dời nó nó, nó, nó sáng sáng ra à, thầy lợi thì ừ, thầy nhỏ mà thầy gan lắm thầy không có sợ thầy lợi thì coi chứ nếu mà người ta nghe nói mà yếm bùa mà có lửa cháy, cháy đó thì ai dám lại còn nhưng mà thầy lại thầy lợi thì coi thầy coi rất kỹ thầy thấy là rõ ràng là con sâu cho nên thầy hốt con sâu vô thầy nói lửa của bùa của của của thầy đây thầy hốt thầy bỏ đó thì cái ông thầy này ổng mọi người trong khi đó nó có nhiều người chứ không phải là riêng có ông đó không ông mắc cỡ đi ông yếm bùa để để để để để bị giết thầy ông đọc thần chú ông vẽ bùa ông dặn chân dặn cẳng mất ấn đủ thứ thầy đứng trơ trơ mẹ thầy thì quá sợ sợ ông làm chết thầy thầy thì để đứng trơ trơ thầy không sợ gì hết thầy nói ông làm gì làm tôi không có sợ bùa ông đâu bùa ông không có linh đâu ông có con cái con dời mà ông nói lửa của bùa ông ông nói không đúng đó, thầy nói vậy cho nên vì vậy đó mà ổng yếm bùa ổng bắt ấn ổng làm đủ thứ cách mẹ thầy thì sợ lắm cho nên bà nói con đi đi con ở đây ổng giết con chết <laughs> cho nên thầy thấy mẹ thầy sợ quá thôi thầy bỏ thầy đi nhưng cuối cùng có làm gì thầy được đâu cho nên thầy bùa chú thầy không có sợ và thầy lớn lên được ông thân thầy dạy rất nhiều về bùa chú nhưng thầy ném nó như cái đồ bỏ thầy xài nó cho nên đối với thầy mấy con đừng có sợ thai ếm bùa đừng có sợ không có ông thầy bùa nào mà làm hại mấy con được cho nên đối với bùa mật tông được đối với bùa thầy nói thật sự bây giờ mấy ông thầy tây tạng mà qua đây thầy cũng chẳng sợ mấy ông đó đâu cái tinh thần mình vững vàng cho nên cái pháp mà đức phật mà khi thầy nhận ra cái pháp như lý tập ý đúng là không có một cái gì mà áp đảo bằng cái ý thức của chúng ta được ý thức trong mình thì không có gì hết nhưng thuốc độc thì có thể hại chúng ta được nhưng một người mà tu mà thanh tịnh như thầy rồi thân nó nó nó, nó ứng nó chống lại thuốc độc khi mà thầy uống một thuốc độc gì thì thân thầy uống vô rồi thì cái thân thầy nó đề kháng nó chống lại nó bắt thầy ói ra liền nó không cũng như bây giờ thầy ăn chao mà thuốc rúi nó bắt thầy ói liền một cái gì mà nó nó bất tịnh là cái thân của thầy nó nó chống lại liền nó bắt thầy ói ra ói hết thôi rồi nó không bình thường nó không có gì nữa đó là một cái thân thanh tịnh còn cái thân của mấy con chưa thanh tịnh mấy con uống thuốc độc vô mấy con biết còn thầy bây giờ uống chừng một ly cái nó thuốc chuột không vô nó bắt đầu nó cũng tắm ra khỏi cần mà đem bệnh viện mà nó móc cổ mình đâu còn bây giờ mấy con uống rồi nó đem bệnh viện nó móc cổ cho mấy con ói ra nó làm cho mấy con không còn cái thuốc đó ngấm trong thân của mấy con còn cái thân của thầy bây giờ nó thành cái máy ói rồi nó đụng chất độc là nó ói cho nên vì vậy mà đối với thầy bây giờ ăn cái gì mà thú thúi hôi hôi là không được mà ăn cái chất độc vô thì nó ói còn cái gì mà thầy ăn vô mà nó bình thường không có gì đâu chính sữa mà nó hôi hôi cái mùi sữa mà hôi hôi thầy uống vô ói nó vậy chứ có chất độc không đó thầy biết nó có chất độc nó không chịu cái thứ sữa đâu nói bổ cho thầy thấy không có bổ đâu ừ, do thầy thấy nó rất rõ ràng cho nên về bùa chú hoặc là tất cả những ngải rồi ta không sợ cái vấn đề đó đâu mấy con dưỡng giữ tinh thần vững chắc thì mấy con không sợ thầy thường nói mấy con thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm còn mấy con bây giờ một phút mà còn có niệm thì mấy con thấy cái đặc tướng của thầy lạ và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa không ăn ba bữa cho nên đến chùa nào cũng vậy muốn ăn ngàn bữa nó lại thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn ăn nó thấy nó cực khổ quá nhai nuốt nó cực cứ cái nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này mà chi cho nó cực như thế này mà tuổi thì còn trẻ đi dạy học đi học rồi ừ, đi dạy học mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích thích chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó nó phải ăn nhiều chứ nó thích vui chứ cho nên vì vậy mà nó không thích ăn nó chỉ ăn ngàn bữa mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy nó cực quá nó không muốn ăn đó là cái bản chất của thầy nó từ nó đã có như vậy rồi ừ, cho nên đến chỗ nào mà đến chùa nào mà ăn ngày hai ba bữa là thầy ở thơm là thầy đi và khi mà xuống thành phố mà khi ở chùa hướng quang và giác ngộ đó, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa giác ngộ thì ở thì lúc bây giờ thầy ăn ngày một bữa ở đó thầy tập coi như tập chứ không phải là tránh họ tránh chúng họ ăn mấy bữa thì họ ăn riêng thầy ăn ngàn bữa rồi thôi thầy không có ăn cái gì kia cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng bởi vì mình là một một thầy giáo đi dạy học mà à, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa thầy có cái phòng riêng cho nên thầy à, tự túc thầy mua à, cơm thầy ăn à, cho nên gì mà mình ăn có một bữa mình thôi còn riêng mấy thầy thì họ ăn ba bốn bữa ăn gì ăn thậm chí như có những buổi chiều ừ, các thầy dạy ở trong trường đó à, rủ nhau đi ăn cơm cha nhưng mà thầy vẫn không thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt nó có những học thì học cũng hết hết mình mà tu thì tu cũng hết sức nó có cái lạ nó có cái lạ cái chỗ đó mặc dù là hiểu cái cái pháp nào mà dạy thì tu tu hết mình với cái pháp đó mà tu không được thì bỏ cứ bỏ mà chẳng hạn là đầu tiên thì ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ mới có tám chín tuổi thì thầy học ứng phú đạo tràng ứng phú đạo tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đẩu trắng tất cả những cái này thầy gần lắm nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à không có cái nào mà tôi không rằng rồi trong khi đó đó thì được những cái người thân của thầy như ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc tha thường thường là trong chùa hỏi hay hay biến ông thầy chùa trở thành gì thầy thuốc thầy học thầy thuốc thầy rất giỏi bắt mạch và coi mặt rất giỏi và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm con chứ không phải cái gì thầy cũng thân cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó trên cái học đó thầy biết rất rõ cho nên thầy nói rất thật bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết giả lại thì cái nơi cái, cái chùa mà ở cái chùa ở đây ở tại đây nó có cái chùa và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây toàn là những võ sĩ ở đây mà con nói thầy nói cho mấy con biết ở cái khu vực này là ừ, cái cái khu vực mà thiên địa hội mà lúc mà mà ông Nguyễn An Ninh mà ông ông cái ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại pháp đó thì ở đây là những cái người mà toàn là giỏi giỏi họ về đây họ trụ ở trong trú họ trốn ở trong cái chùa này họ làm cái công việc đó thì trong đó có ông thanh của thầy có ông thanh của thầy cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời um, cái cái học võ nghệ có con biết cái nhà này người ta bay qua như thường đó đứng ở bên này người dựng chân ta bay qua khỏi cần chấm cây đó thì cái sức mà người ta nhảy như vậy là người ta học tu người ta học tập luyện gì giỏi à, mà các con thấy những cái cái cái cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia, thầy đi tu xuất gia à, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quyên là cái thứ mà kêu là đầu kêu là đầu to không à chứ không có đầu nhỏ nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu cái ảnh hưởng đó rất lớn bùa chú cũng giỏi nè ngải nghệ cũng giỏi nè rồi thuốc thang cũng giỏi nè mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết ừ, mấy con cứ nghĩ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được mấy con biết tập cũng cực khổ lắm nhưng mà tại sao thầy ham chứ thấy mấy bác mấy chú đó họ mấy quý thầy đó họ làm được thầy cũng bắt chước thầy làm mấy con biết tập luyện gì đào một cái lỗ bên đây một cái lỗ bên kia một cái lỗ rồi ở dưới này nó nhảy lên cho mình trước qua cái lỗ mình kia cứ tập nhảy rồi đeo cá nhảy đeo cá nhảy chừng bỏ cá cái mình đứng ở dưới ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dụng mình nhảy lên được thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm đấy cho nên tập nào bay qua cái nhà mình phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó, đó thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy đó. mình bay qua bên đây rớt một cái tự nhiên chứ không có nó tập luyện mà đâu phải không biết công phu lắm chứ mà thầy lại công phu được làm những cái gì thầy làm cũng được hết cho nên thầy luyện tập cho nên đến khi tu con biết không thầy cũng người quyết tâm lắm khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết khổ hạnh cách gì thầy cũng làm được hết thậm chí các con cứ nghĩ đi một người mà ăn rau mà sống mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết mấy con thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con mà ăn rau chừng bữa chắc con chết luôn đó. nó nó mệt nó làm sao đủ thứ còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó chứ thật là nó không đơn giản đâu thầy nói thật sự mấy con cứ tập thử nó không dễ đâu nhưng mà thầy tập được hết coi con người thầy nó có sự đặc biệt đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình cho nên khi mà thầy hướng dẫn hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhiếp nhiếp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thiền nhập định qua cái kiến giả hiểu họ không có hiểu ý của thầy rồi cuối cùng họ tu không được họ phải bỏ họ cho nên thầy ít có nói về vấn đề thầy lắm nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết vì nó đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên có duyên thầy tới 16, 17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt nữa không mấy con cứ nghĩ là 16, 17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à họ những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó họ là những người hán học cho nên họ kêu thầy họ dạy thì chữ hán thầy đọc báo đọc sách thì viết chữ hán rất giỏi thầy làm thơ văn chữ hán rất hay chứ không phải không nhưng mà ừ, khi mà thầy đưa đứa em của thầy à, đi học thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi ừ, tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được nữa không còn chữ gì được không thì ông thầy nói được nhưng mà em đến nhà thầy thì dạy thôi chứ em học chi thì em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng thì cái ông thầy ông đưa thầy vào cái lớp ông đang dạy cái lớp 3 coi như là thầy bỏ lớp thầy nhảy lớp á lớp 1, lớp 2 thầy bỏ mà thầy nhờ đến 6 tháng ở trong nhà đó. thì à, 6 tháng thầy học trong nhà là ông đưa vô lớp 3 một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được nữa <laughs> coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó đó mà rồi với do đó mà thầy lên cái tiểu học thầy lên rất nhanh lên mà thầy đứng đầu lớp hết luôn không biết thầy đứng đầu lớp thầy lãnh thưởng thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không quên nhưng mà có cái lớn con chứ thôi <laughs> bị gì đến 16 tuổi phải lớn con cho nên ừ, ừ. cho nên trong cái vấn đề mà mà đặt tướng của thầy nó thì là cái học cũng thông minh cho nên thầy tập trung thầy gom vô hãy học thầy học rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây vì nơi đây nó không yên bình yên đâu thì thầy lại được đi về thành phố à, thầy về thành phố thầy ở trong chùa ấn quang rồi đến chùa giác ngộ bởi vì ấn quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó phật giáo đấu tranh thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập thì qua bên chùa giác ngộ thầy ở bên đó rồi ở bên giác ngộ thì được yên ổn mà thầy học hành thì cuối cùng đó thì bản thân thầy mất thì vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trên trường địa rồi ông thân thầy mất thầy mới về trường nguyên thôi thì nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên đời thầy muốn đi tìm, tìm cái linh hồn ông thân thầy thì mới bỏ hết trong khi thầy chuẩn bị giáo hội trong giáo hội phật giáo việt nam thống nhất bây giờ hòa thượng thiện hòa chuẩn bị cho thầy à, học bổng cách thức để mà đi sang ra ngoài quốc lập luận án tiến sĩ Phật học để về à, làm việc cho giáo hội bởi vì thấy thầy có người thông minh đó cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy thì về thầy nói với hòa thượng thiện hòa con không đi học nữa đâu con phải đi tu thôi xin hòa thượng giới thiệu là vị thiền sư nào bởi vì lúc bây giờ đó đọc thiền luận của Suzuki thấy thiền luận là ngon quá rồi không còn gì hơn cho nên vì vậy mà thầy xin hòa thượng thiện hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ này nó có mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông thân thầy lắm à, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm cũng làm như cái duyên nó tới lúc này cho nên hòa thượng thiện hòa nó mới làm viết một bức thơ gửi cho thầy hòa thượng thanh từ bởi vì lúc bây giờ hòa thượng thanh từ là một thiền sư là nổi tiếng đó do đó thì hòa thượng kiện quà gửi cho thầy à, đến hòa thượng thanh từ thầy vào ừ, hòa thượng thanh từ tu học à, ba tháng ngà năm đó sau ba tháng ngà thầy thấy ở đó ăn uống nó không có họ với thầy à, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của um, của từng của của của của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. À, do đó thì đi theo hai vị đó thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn cửa nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn chưa hẳn hoàn toàn cho nên thầy mới bỏ lên hòn sơn mà thầy tu nó thầy mới có ở hòn sơn <laughs> à, thầy tu pháp của thầy đến từ nhưng mà thầy thấy ở từ thì ăn ba bốn bữa thầy không đồng ý không chấp nhận điều đó cho nên thầy bỏ đi chứ không thầy ở trên từ cũng lâu lắm rồi nhưng mà điều kiện cũng được thầy thấy con người không hợp không hợp cái ăn thôi còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm nhưng mà lên Hồn Sơn mới có 9 tháng gần năm à nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm là trước khi mà ở chân không đó thì cô út à, lên thăm nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm cho nên nói nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu à, do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Hồn Sơn sống một mình á nó mới nhớ mẹ nó nhớ mẹ cái cái cái cái, cái ái kiết sử nó nổi dậy nó nhớ mẹ quá bây giờ mình có mẹ bây giờ còn có mẹ thôi đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình biết sao đâu à, cho nên vì vậy mà nhớ út nói mẹ nhớ cho nên thầy trở về thẳng bàn liền tức khác thầy nói thôi tốt hơn mình núp với bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa mình đúng vậy thì về cái thầy không nhớ mẹ thì nữa mà thầy yên tu thì cất cái thất thầy ở bên mẹ thì nó khôn cho thầy ăn cho nên cuối cùng thì nỗ lực thì cuối cùng thì chứng đạo <laughs> cho nên cái, cái cuộc đời của thầy nó kỳ đặc lắm nó lạ lùng lắm mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy mất lên trên không không có người nào mà hơn thầy được mà thầy lại thích sống độc cư mà bạn bè thích nói chuyện này kia chú riêng thầy thầy cũng thích ừ, khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không cái nhiệm vụ không có thì thầy lên trên cái cái nơi nào yên tĩnh trên núi thì ngồi mình thầy thì tu thôi thì ngồi thì tu thì chơi mình chứ không có chơi nó việc cho nên thầy biết là bản chất đặc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là mới bây giờ do đó cho nên thầy biết rằng nếu mà thầy trình tụ là nhờ đặc cư vậy mà thầy ai hỏi tu thiện định là gì thì nói đọc cư là bí quyết thiền định hồi đó thầy hiểu như vậy nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách nguyên thủy đức phật dạy đọc cư rất là hay mấy không là do đó thầy triển khai cái pháp đọc cư như bốn mươi hai bài kệ đọc cư sống con như con tiên ngưu một sinh đó là cũng của Phật nói ra và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự ừ, độc cư hết cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi độc cư độc bộ độc hành chúng ta không còn quen thân ai nữa hết chúng ta hãy cố gắng cố gắng giữ tròn độc cư thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ tròn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu sẽ thành tựu tốt đẹp thì nhắc lại cho mấy con chung là chúng ta là người đệ tử của đức phật lúc nào chúng ta cũng thực hiện trong từ bi chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu mà chúng ta à, chúng ta ăn chay chứ không phải là gì mà chúng ta muốn làm hợp mà chúng ta ăn chay mà chúng ta vì lòng thương yêu của loài vật mà chúng ta ăn nữa chúng mà thôi cho nên thậm chí như trong cái bữa ăn của thầy mà thấy những cái miếng mà giống như thịt là những tình không thấy những con vật mà cái bột mà người ta làm những con tôm tức mà thầy không bao giờ thầy ăn mà có cái, cái, cái giá mà giống như là vật mặc dù biết là món chay nhưng mà thầy thấy gì nhàn đó không ngờ thầy ăn mà đó là cái lòng thương yêu của thầy từ khi mà thầy biết tu được tứ vô được tăng, tâm từ tâm vi của thầy rồi thì như vậy thầy không bao giờ mà thầy ăn cái món gì mà nó giống như thịt là thầy không ăn nghĩa là thấy cái hình dáng mà ở trong cái đó mấy con bắt ra mấy con làm mà thầy thấy nó giống thịt là nhất định là nhất là những cái tay nắm con không bao giờ mà thầy gỡ cái này nắm thầy nó giống con ốc quá trời ăn không có được à, mặc dù là ngon gì ngon chứ mà thật sự thầy không dám gỡ cái đũa vào bỏ nó vào trong miệng thầy nghe nó mềm mềm như con ốc mà thầy đã ớn tới trên đầu không có dám nuốt nữa thầy nói thật cái cái tình của thầy nó quá lớn cho nên đối với thầy đối với chúng sanh khi một cái gì mà thầy bỏ vào miệng mà thầy nghĩ con vật đó thì thầy bây giờ cái đó là món chay đi nữa thầy không dám ăn không dám nuốt mà trời mà ấy mà thì nuốt thì cái cơ thể thầy nó sẽ phản ứng nó ói tự nó phản ứng nó ói nó ói cho ra cái món đồ đó rồi nó mới thôi cũng như bây giờ mấy con trao trên trường mấy có ở chùa họ hay làm là trao thúi à, mà thầy ăn cái thứ thúi vô không được con nó ói bởi vì mà thầy đi xe đi cộ hay đi biển gì đó thì nó không có giải thoát đâu nhưng mà ăn cái gì thúi là bị mà cái gì mà làm mà cái kiểu mà dưa mà nó làm theo cái kiểu mà căng căng mà như cá hóa gì ăn vô cái khói nè cái, cái cơ thể của thầy nó có cái sự phản ứng tự nhiên đó. cho nên là thầy biết rằng một người tu tập cái thân mà không tịnh rồi cái gì mà bất tịnh quá bất tịnh thì nó sẽ phản ứng nó chống lại thầy biết được cái thân thanh tịnh và cái thân thanh tịnh rồi mà khi bị một dục lạc gì đó thì nó gây cho cái người cái người mà cái thân thanh tịnh nó bị đau khổ thầy biết cái sự cảm thấy nó đau khổ nó tại vì nó thanh tịnh nó chống lại cái cái cái cái bất tịnh của nó cho nên vì vậy mà nó chống lại nó ngăn chặn cho nên nó, nó gây ra cái những đau khổ của nó nên thầy biết rất rõ những cái, cái cơ thể của thầy nó phản ứng chứ còn riêng mọi người thì họ không có nhưng mà riêng thầy thì nó có là tại vì nó phản ứng nó chống lại cái cái không đúng cái không trong trong sạch cái không thanh tịnh nó chống lại nó làm cho thầy thấy là phải ói nó làm cho thầy thấy nó phải phải đau đớn nó làm cho thầy thấy khổ sở đó là cái thân nó phản ứng nó chống lại cái gì nó thanh tịnh thì nó phải chống lại cái không thanh tịnh nó làm cho thầy phải chịu khổ <clears throat> cho nên khi mà tu mà được mà quét sạch được cái tâm cái thân của mình thanh tịnh rồi thì là hạnh phúc tự nó bảo vệ rồi tự nó bảo vệ nó có sự phản ứng bảo vệ tự nhiên của nó cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ có người mà bỏ thuốc độc thầy cũng nuốt đi nó phản ứng nó cũng ói ra mà cho nên mà thầy nghe nói đức phật mà ăn nóng đọc mà chết thì nó giác bộ ông phật là cái thân nó giác bộ như mấy con rồi <laughs> ăn vô nó không phản ứng cái thầy bây giờ mà ai bỏ thức gầy vô đi thầy ăn có nó phản ứng này khỏi cần đem nhà thương bô biết không thầy sướng lắm nó có cái bô nó trứng cái bô còn mấy con không có mấy con ăn tới chừng mấy con mấy con gọt tàn mùa niễm rồi nó mới đem nhà thương nó bơm ra còn cái thân thầy tự nhiên ăn cái chất độc vô nó tự nó bơm ra nó bơm ra nó bắt buộc mày ói nó chứng đầu vô nó ăn vô mà nước nó độc rồi bắt đầu nó bơm ra nó ói nó làm cho thầy phải ói thôi thậm chí như đồ tanh đồ thúi gì đó nó ăn vô nó cũng bơm ói cho nên nói gì mắc bù hóc nó chắc chắn là thầy hết đúng <laughs> nó là những cái thân cái thân mà nó thanh tịnh thôi thật sự ra mình tu mà thân mình được thanh tịnh bởi vì thân tâm nó phải thanh tịnh hết rồi cho nên mình tu những cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi mình thấy nó khỏe lắm nó có cái sự vãng tự nhiên luôn cũng như cái tâm của thầy người ta nói gì nói mà thầy nói để mình tập giận thử thế nó phản ứng là thầy nó chống lại nó hối chịu giận thử nó chống à, ờ, mình mình cố gắng để mình tập mình giận đi thử lên thì nó lại chống lại nó chống lại nó không có chịu nó, nó lúc bây giờ nó thanh thản bảo nó làm gì đó nó tạo thanh thản không làm nó bây giờ mấy con sân rồi tức là hồi đó nó còn nhắc đừng có sân nha nhưng mà nó vẫn sân nữa thôi còn thầy bây giờ nó muốn sân cái lợi thì nó nó tao không chịu sân nó thanh thản nó tự nó nó, nó nhắc mà nó đỡ mình thanh thản nó không chăng cho nên khi mà người tu rồi cái thân nó thanh tịnh rồi nó hay lắm nó thầy nói bởi vì nó nhiều cái lạ lắm mấy con chứ không phải là mình tu thì định đâu thầy nói đó là cái dạng bất động tâm tức là đức phật đã nói bất động tâm định thì sống như mọi người nhưng cái gì ác pháp vô tác động vô thân nó nó phản ứng ra nó chống này. còn quý thầy nó không có thanh không có tịnh ô nhiễm thì nó quân cái độ ô nhiễm vô nó không đến khi mà cái thân nó bị nó bị phản ứng một cách rất là đau khổ ừ, như thuốc độc thì họ phải chịu chết hoặc là họ phải đi nhà thương chứ tối thầy cũng đọc cho nên cái người tu tự nó đã có cái sự phản ứng tự nhiên nó phản ứng tự nhiên cho nên mấy con tu nổi được mấy con tu được tới cái thân tâm mấy con thanh tịnh thì mấy con thấy nó hay lắm thôi